vụ sát hại Thái Thiên Phượng, được chuyển âm và đọc từ Bách Khoa Toàn Thư mở Wikipedia từ China. Vụ sát hại Thái Thiên Phượng là một vụ trọng án giết người xảy ra vào ngày 21 tháng 2 năm 2023 tại Hồng Kông. Nạn nhân là Thái Thiên Phượng, tiếng Anh là Abby Choi, một người mẫu 28 tuổi. Cô được thông báo mất tích ngày 21 tháng 2 và thi thể được tìm thấy vào ngày 25 tháng 2 năm 2023. Nạn nhân Thái Thiên Phượng là một người mẫu, người nổi tiếng trên mạng, sinh ngày 11 tháng 7 năm 1994 tại Hồng Kông, quê tại Văn Xương, Hải Nam. Cô là chị cả, trong gia đình có hai chị em. Mẹ cô là Trương Yến Hoa, một người có tiếng trên mạng xã hội, tại Đại Lục, với biệt danh chị Năm, bố là một doanh nhân tại Đại Lục. Thiên Phượng kết hôn với Quản Cảnh Trí, năm cô, 18 tuổi, họ sinh được một trai, một gái, và ly hôn sau 3 năm chung sống. Năm 2016, Thiên Phượng lấy Crit Tam, Crit Đàm, và có một con trai, một con gái, mặc dù họ chưa đăng ký kết hôn chính thức. Tình tiết vụ án Ngày 21 tháng 2, Hình ảnh trích ra từ camera cho thấy, Thái Thiên Phượng đi đón con gái, cô lên chiếc ô tô bảy chỗ, do Anthony quản cản Kiệt, anh trai chồng cũ điều khiển. Lần cuối, cô xuất hiện, cô mặc đồ màu trắng, xách theo túi hiệu, và đồ đạc. Xe chạy đến con đường trước lối vào đường hầm Lyon Rock, và dừng lại chờ Alex quản cản Trí, chồng cũ. Thái Thiên Phượng xảy ra tranh cãi với chồng cũ, bị đánh ngất, sau đó, được đưa về căn nhà ở thôn Long Vĩ. Tối cùng ngày, gia đình chồng hiện tại của Thái Thiên Phượng báo cảnh sát việc cô mất tích. Tại Long Vĩ, các nhân chứng cho biết, nghe thấy tiếng cãi cọ trong hơn một tiếng đồng hồ. Anh trai chồng cũ, rời khỏi hiện trường, và lái về chiếc xe bảy chỗ khác. Từ trích xuất camera cho thấy, người đàn ông này cầm theo chiếc thùng lớn, nghi chứa thi thể nạn nhân, và mang đến xe, để vào cốc xe, và rời khỏi hiện trường điều tra. Sau khi thẩm vấn gia đình chồng cũ của nạn nhân, chiều ngày 24 tháng 2, cảnh sát đến điều tra nhà của gia đình này và phát hiện chân, cánh tay người trong tủ lạnh, các phần thân, bàn tay và đầu của cô đang bị phi tan cùng hai nồi canh lớn. Trong nhà còn tìm thấy máy thái thịt, máy cưa, áo mưa dài, găng tay, khẩu trang được cho là các công cụ phi tan xác. Ngày 25 tháng 2, Cảnh sát nghi ngờ phần đầu và một số bộ phận bị vứt bỏ ở tướng quân áo, một lực lượng lớn được huy động tìm kiếm trong đường kính 200-300 mét, cả trên đồi lẫn dưới nước. Chiều cùng ngày, quản cản trí bị bắt khi đang bỏ trốn. Ngày 26 tháng 2, cảnh sát cho biết hai nghi phạm quản cản kiệt, 31 tuổi và quản cầu, 65 tuổi, bị buộc tội giết người. Jenny Lý Thùy Hương, 63 tuổi, bị buộc tội danh cản trở người thi hành công vụ. Vụ việc được đưa ra tòa sơ thẩm thành phố Cửu Long vào sáng ngày 27 tháng 2. Ngày 26 tháng 2, báo HK01 đưa tin cảnh sát Hồng Kông đã tìm được phần đầu của người mẫu Thiên Phượng trong nồi canh, trước đó bị cảnh sát Hồng Kông thu giữ. Phần đầu có nhiều vết tổn thương và bị dập nát. Các phần thi thể còn lại rất khó tìm kiếm vì đã bị nấu chín và vứt bỏ rải rác ở nhiều nơi, có địa hình phức tạp. Khuya cùng ngày, cảnh sát bắt thêm Ngũ Trí Vinh, người tình của Quảng Cầu, với tội danh che giấu Quảng Cảnh Trí. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân và gia đình chồng cũng mâu thuẫn tiền bạc, tranh chấp số tiền hơn 10 triệu đô la Hồng Kông, hơn 30 tỷ đồng. Cảnh sát bắt giữ cha mẹ và anh trai của chồng cũ Thái Thiên Phượng. Thiên Phượng mua cho gia đình chồng cũ một căn nhà và để gia đình họ đứng tên. Đến năm 2022, cô có ý bán đi và đền bù một nơi khác cho họ. Quảng cầu không đồng ý và dọa giết cô vì Thiên Phượng và chồng hiện tại không đăng ký kết hôn, nên nếu cô mất, toàn bộ tài sản sẽ được chồng cũ và con cái cô thừa kế. Ngày 2, tháng 3, năm 2023, cảnh sát Hồng Kông bắt thêm Lâm Thuấn tại khu vực Thượng Hoàng, người này là nhân viên của một công ty du thuyền, bạn của quản cản trí. Cảnh sát cũng cho biết, đã kết thúc quá trình tìm kiếm thi thể tại các bãi rác, vì không tìm thêm được các manh mối. Lâm Thuấn nhận 300.000 đô la Hồng Kông của cản trí, để hỗ trợ hắn lẫn trốn. Ngày 6, tháng 3, năm 2023, cảnh sát Hồng Kông bắt thêm Phan Sảo Hiền, là bạn của quản cản trí, khi cô ta đang trên đường bỏ trốn từ Hồng Kông sang Đại Lục. Phan Sảo Hiền, bị cáo buộc liên hệ với Lâm Thuấn, vì tìm cách đưa cản trí lẫn trốn, Hiền là con gái trùng xã hội đen, Phan Loan Bân. Nghi phạm Trang báo HK01 cho biết thêm, gia đình chồng cũ của Thái Thiên Phượng sống nhờ vào sự giúp đỡ của cô, suốt 10 năm qua. Cả gia đình đều từng vướng bê bối. Trong đó, cha chồng vốn là cảnh sát, nhưng vướng nghi án hiếp dâm, nên đã bị cho nghỉ hưu sớm chồng cũ từng bị truy tố vì lừa tiền bốn người đồng tính, nợ 5 triệu đô la Hồng Kông, bị bắt giữ, sau đó bỏ trốn. Nữ người mẫu phải trả nợ thay chồng. Anh trai chồng cũ bị ngân hàng kiện vì thiếu nợ, mẹ chồng cũng bị tòa ban lệnh phá sản. Trước đó, Thái Thiên Phượng để anh trai chồng cũ lái xe cho mình, nhằm tạo công việc cho anh. Xét xử Sơ thẩm ngày 27, tháng 2, năm 2023. Tòa án thành phố Cửu Long đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, theo đó, quá trình xét xử vụ án được khoảng đến ngày 8 tháng 5 năm 2023 để cơ quan điều tra thu thập thêm bằng chứng. Alex quản Cảng Trí vắng mặt tại tòa, Trí liên quan đến 7 vụ lừa đảo và các vụ án này được xử trong một phiên tòa diễn ra ngày 28 tháng 2 năm 2023. Quảng Cầu và Anthony Quảng Cản Kiệt, không có đơn xin tại ngoại. Lý Thụy Hương, có đơn xin tại ngoại, nhưng bị bác bỏ. Ngũ Trí Vinh, biệt danh, Dung Dung, được tại ngoại, và phải trình diện cảnh sát vào cuối tháng 3. Sơ thẩm ngày 6, tháng 3, năm 2023. Lâm Thuấn, tên tiếng Anh là Henry, được tại ngoại, với số tiền báo lãnh 50.000 đô la Hồng Kông, bị cấm rời khỏi Hồng Kông và phải trình diện cảnh sát mỗi tuần hai lần. Sơ thẩm ngày 8 tháng 3 năm 2023. Phan Sảo Hiền, tên tiếng Anh, Irene, được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 50.000 đô la Hồng Kông. Bị tước các giấy tờ tùy thân, cấm rời khỏi Hồng Kông và phải trình diện cảnh sát mỗi tuần hai lần. Phản ứng Trên mạng xã hội, có người đăng tải ảnh chụp cận mặt, quảng cảnh trí, và treo thưởng 2 triệu đô la Hồng Kông, hơn 6 tỷ Việt Nam đồng, cho ai bắt được người này. Một người bạn thân khác của Thiên Phượng cũng tuyên bố, sẵn sàng thưởng thêm 1 triệu đô la Hồng Kông, khoảng 3 tỷ Việt Nam đồng, nếu tìm được tung tích của cảnh trí. Ngày 6, tháng 3, Trương Yến Hoa, mẹ của người mẫu Thái Thiên Phượng, đã đệ đơn yêu cầu tòa án cấp cao Hồng Kông ban hành lệnh cấm chuyển nhượng, mua bán căn hộ cao cấp tại khu Cadori Hill đối với Quảng Cầu. Vụ sát hại Thái Thiên Phượng, được chuyển âm và đọc từ Bách Khoa Toàn Thư mở Wikipedia từ China. Ngày 12, tháng 3, năm 2023. Thân chào, Thuni Podcast.